Chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón hình con lân như thế này Đây là xung quanh mẫu nón của mình nè Dụng cụ mình sử dụng để móc cái mẫu nón này là len miêu cốt tông của 125g Sợi len dày tầm khoảng 1.75 đến 2mm Các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại sợi len khác nhau cũng được ha ngoài ra thì còn có len bông xù để mình tạo điểm nhấn cho cái phần thân nón của mình các bạn cũng có thể thay thế cho mình bằng các loại len nhung hoặc là len bông xù khác kim móc mình sử dụng là kim móc 3.5mm móc cái phần thân nón những bạn nào mà không có cái mẫu kim này thì có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len khi đưa cái đầu kim vào sợi len nè thì đầu kim của mình nó sẽ to hơn đôi sợi len một tí ha cho cái mũi móc của mình được mềm mại hơn ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len kim khâu len để mình khâu họa tiết hai hạt nút mình làm phần mắt nè và bộ dụng cụ để tạo cục bông thì cái dụng cụ tạo cục bông này mình sử dụng size nhỏ nhất các bạn cũng có thể dùng tay để làm cũng được ha keo nến hoặc là những bạn không có keo nến thì có thể sử dụng cho mình kim khâu để mình khâu họa tiết vào thân nón cũng được ha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 3 4 5 và 6 khi có được 6 mũi móc đơn liên tiếp nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại và di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này thì đây sẽ là chân của mũi móc đơn đầu tiên nè móc vào đây cho mình một mũi dời để ta kết thúc vòng mình hoàn tất được vòng móc đầu tiên ha với 6 mũi móc đơn nó sẽ tạo ra cho mình được 6 chân móc cho vòng móc thứ hai móc lên một xích nè vòng móc thứ hai ta có 6 chân móc thì các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình vào 6 chân này mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha chân đầu tiên hai mũi móc đơn nè tiếp tục chân móc thứ hai móc hai mũi móc đơn chân móc thứ ba móc hai mũi móc đơn chân móc thứ tư tương tự móc hai mũi móc đơn chân thứ năm móc hai mũi móc đơn và chân móc thứ sáu chân móc cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn sau khi đã móc được đến cuối vòng nè thì mình sẽ di chuyển kim đến cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này và ta cũng móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng như vậy là mình kết thúc vòng móc mũi móc đơn thứ hai và ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 mũi móc đơn mình sẽ tạm gọi hai vòng móc mũi móc đơn này là một hàng móc ha móc lên cho mình hai mũi móc xích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 khi đã có được hai mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì lần lượt các chân còn lại cũng vậy mỗi chân mình sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc chân thứ ba cũng tương tự hai mũi kép đơn vào cùng chân móc móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha sau khi đã móc được đến cuối vòng mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 24 mũi kép đơn cho vòng móc này thì kết thúc vòng móc này di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên và mình cũng móc vào đó một mũi giờ để ta kết thúc vòng ha móc lên hai mũi xích như vậy là mình sẽ có tổng cộng được 24 chân móc cho vòng móc kế tiếp thì vòng móc kế tiếp có 24 chân móc các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi kép đơn được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc như vậy là mình đã có được một cụm móc đầu tiên nè một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng chân kế bên một mũi kép đơn thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc mình có được cụm thứ hai nè móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha chân kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc Sau khi các bạn đã móc được cho mình cho đến cuối vòng rồi thì vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là 12 cụm móc liên tiếp như thế này. Cụm thứ nhất nè. Tiếp tục cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Cụm móc thứ sáu. Cụm móc thứ bảy. Cụm móc thứ 8. Cụm móc thứ 9 cụm móc thứ 10 cụm móc thứ 11 và cụm móc thứ 12 mình sẽ tăng được 12 mũi cho cái vòng móc thứ ba này ha kết thúc vòng móc này cũng di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên và ta cũng móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc móc lên hai xích để tiếp tục được vòng móc kế tiếp vòng móc thứ tư các bạn sẽ dựa cho mình vào cách tăng size của cái vòng móc phía dưới tức là cái vòng móc thứ ba của mình nè ở vòng móc thứ ba của mình có một mũi kép đơn chân lẻ xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc thì vòng móc thứ tư các bạn sẽ tăng cho mình cái mũi kép đơn lẻ này lên thành một chân nữa tức là mình sẽ có hai mũi kép đơn mỗi chân thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi kép đơn nè chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn như vậy là mình đã có được hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc nó sẽ nhiều hơn cái hàng phía dưới một mũi ha được hai mũi rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc như vậy là mình sẽ có được cụm móc đầu tiên như thế này hai mũi kép đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mình sẽ có nè hai chân liên tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn được hai mũi vào mỗi chân rồi thì chân kế bên sẽ là hai mũi cùng chân ha ta có được cụm móc thứ hai móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng sau khi các bạn đã móc được đến cuối vòng thì vòng móc thứ tư này của mình nó cũng tạo ra được tổng cộng là 12 cụm móc như thế này ha thì ta sẽ có 12 cụm móc nè cụm móc đầu tiên cụm móc thứ hai cụm móc thứ ba cụm móc thứ tư cụm móc thứ 5 cụm móc thứ 6 cụm móc thứ 7 cụm móc thứ 8 cụm móc thứ 9 cụm móc thứ 10 cụm móc thứ 11 và cụm móc thứ 12 mình cũng tăng được 12 mũi móc cho vòng móc thứ tư này thì kết thúc vòng móc này cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này móc một mũi dời để kết thúc tiếp tục gây nên hai xích vòng tròn thân nón của mình lúc này nó đã có cái độ rộng ra rồi nè thì để tiếp tục móc cho các cái vòng móc kế tiếp các bạn cũng dựa cho mình theo cách tăng size của hai cái hàng bên trên mà mình vừa móc ha tức là mình sẽ dựa vào cái hàng kế bên này nè ở đây mình có hai mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân hàng bên trên của nó ít hơn một mũi nè mình có một mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân ha hàng bên trên là hai mũi thì kế tiếp nữa các bạn sẽ tăng cho mình lên 3 mũi mỗi chân sau đó là 4 mũi mỗi chân 5 mũi mỗi chân ha vân vân tùy theo cái vòng tròn nón mà các bạn tăng á thì các bạn cứ dựa cho mình vào cái hàng bên trên nó là được móc cho mình làm sao cho khi mà mình tăng như thế này cái vòng nón của mình nó có cái độ rộng ra và vừa với vòng đầu của bé mình sẽ dựa vào hàng móc bên trên nè có hai mũi mỗi chân xen kẽ rồi thì hàng kế tiếp là ba mũi mình sẽ có 3 mũi mỗi chân ha kết thúc vòng móc này thì sẽ là 4 mũi mỗi chân sau đó là 5 mũi mỗi chân ha khi có được 3 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân mình sẽ có được một cụm móc như thế này nó sẽ tăng được một mũi so với vòng phía dưới ha móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng thì lúc này mỗi vòng móc của mình nó sẽ tăng đều lên 12 mũi móc cho mỗi vòng ha và phần thân nón của mình nó sẽ có cái độ rộng ra nè hàng móc này thì sẽ có nè 3 mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc ta có được cụm thứ hai móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc nữa ha ở đây mình đã tăng được tổng cộng là 6 vòng móc đây và cái cách tăng nó sẽ dựa vào hàng bên trên của nó hàng thứ sáu của mình nè nó sẽ có 4 mũi kép đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân ha tức là cái số mũi kép đơn ở mỗi chân lẻ nó sẽ tăng dần dần vào mỗi hàng móc ha giúp cho vòng nón của mình nó có cái độ rộng ra nè thì những size lớn hơn các bạn có thể tăng cho mình hơn cái hàng móc này tức là mình cũng dựa vào cái hàng móc bên trên để mình tăng cho cái hàng móc kế tiếp ha kết thúc vòng móc này di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời để mình kết thúc vòng sau đó gây nên hai xích và để có thể tính được size của nón các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt trong lên trên nè ta sẽ canh chỉnh cho cái vòng nón của mình nó vừa phẳng thôi ha nó không có được phẳng lắm đâu sau đó các bạn sẽ đo cho mình cái đường kính của cái vòng tròn này thì đường kính nó sẽ là cái đường nằm ở chính giữa luôn nè ở đây mình đo được là 13 cm cho cái đường kính này thì đối với cách tăng size này nè nó sẽ gần sắp xỉ thôi vì len của mình nó có cái độ co giãn á cho nên các bạn sẽ tính cho mình gần sắp xỉ cũng được ha thì mình sẽ đo cái kích thước đường kính của vòng tròn mà mình vừa tạo được ở đây mình đo được 13 cm nè đường kính là đường nằm chính giữa ha để tính được cái vòng tròn của cái phần à, thân nó mà mình vừa đạt được ở đây cái vòng tròn này được bao nhiêu á thì các bạn sẽ lấy cho mình đường kính nhân cho 3,14 thì mình sẽ ra được cái đường vòng phía ngoài này là bao nhiêu cm nè của mình là 13 13 nhân cho 3,14 nó sẽ sắp xỉ gần bằng 41 cm thì đối với các cái vòng móc khác á, nếu các bạn cứ tăng cho mình đều 12 mũi cho mỗi vòng thì lúc này cái vòng tròn nón của mình nó sẽ có cái độ quá rộng ha, nó sẽ không có bằng với vòng đầu của bé thì các bạn sẽ đo tiếp cho mình 1 cm của thước dây nó sẽ tương đương với bao nhiêu mũi móc của mình ở đây 1 cm của mình nó tương đương với 2 mũi móc mình muốn móc cho bé có vòng đầu 43 cho đến 44 cm tức là mình sẽ tăng thêm 3 cm nữa thì 3 cm của mình nó sẽ tương đương với 6 mũi móc thì vòng móc kế tiếp của mình nó sẽ tăng tổng cộng là 6 mũi móc ha nó sẽ không tăng 12 mũi nữa mà mình sẽ tăng 6 mũi móc các bạn sẽ sử dụng cho mình những cái kim đánh dấu nè và mình sẽ đánh dấu 6 điểm cho cái vòng tròn này nó được đều nhau vòng tròn của mình mỗi vòng tăng 12 mũi móc thì 6 mũi đó nó sẽ cách quãng tức là mình sẽ có được một điểm tăng ở đây bỏ qua điểm này ha và một điểm tăng ở đây nè tiếp tục bỏ qua một điểm và một điểm tăng kế tiếp ở đây và đánh dấu đều cho mình 6 điểm Sau khi mình đã đánh dấu được 6 điểm móc thì 6 điểm móc này nó chính là 6 điểm mà mình cần phải tăng mũi ha những bạn nào mà muốn tăng ít hơn ví dụ như tăng 2 điểm thì các bạn sẽ tăng cho mình hai điểm đối diện nhau cho cái vòng tròn của mình nó được đều nhau thì mình sẽ tăng hai điểm đối diện ha nếu mà tăng 3 điểm thì các bạn sẽ chia tam giác cho mình hoặc là tăng 4 điểm thì các bạn sẽ chia cho mình 4 góc bằng nhau 5 điểm hoặc 6 điểm đều như vậy ha đối với những bạn nào mà tăng 7 mũi hoặc là 8 mũi nè các bạn có thể tăng cho mình một điểm ở chính giữa của các cái khoảng này cũng được ví dụ như là khoảng này ha tức là mình đã tăng lên được 7 điểm cho vòng móc kế tiếp nè thì size của mình chỉ cần tăng 6 điểm thôi nên các bạn sẽ tháo cho mình cái móc nút thứ bảy ra nè mình sẽ có được 6 điểm thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành móc cho mình chân đầu tiên cũng là cái chân mà mình vừa móc mũi dời ha móc vào đó cho mình một mũi kép đơn sau đó lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn nó sẽ khác với các cái hàng bên trên mình tăng đều 12 mũi nè thì các bạn cứ móc mỗi chân đều là một mũi kép đơn như vậy là điểm này mình không tăng mũi nè mình sẽ móc đều ha các bạn cứ móc tương tự cho đến cái chân móc tiếp theo mà mình đánh dấu khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây thì tháo kim đánh dấu ra sau đó cái chân mà mình đánh dấu ở đây nè các bạn sẽ móc cho mình vào đó hai mũi kép đơn cùng một chân móc như vậy là mình đã tăng được một mũi móc cho cái vòng móc thứ bảy này ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình tăng sai cho các cái điểm còn lại cho đến cuối vòng sau khi đã tăng được đến cuối vòng thì cái chân cuối cùng cũng là cái chân mà mình cần tăng nè ta cũng tháo kim đánh dấu ra và móc vào cái chân đó hai mũi kép đơn cùng chân móc Kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên và cũng móc một mũi dời để mình kết thúc. Móc lên hai xích. Như vậy là ở vòng móc thứ bảy này mình sẽ tăng được tổng cộng là 6 mũi móc ha. Điểm tăng thứ nhất nè. Điểm tăng thứ hai. Điểm tăng thứ ba. Điểm tăng thứ tư. Điểm tăng thứ năm và điểm tăng thứ sáu. Ta tăng được tổng cộng là 6 mũi móc cho vòng móc thứ bảy này và lúc này vòng đầu này nó đã vừa với cái số đo mà mình vừa đưa ra rồi thì số đo các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo nha bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới ở cái phần thân dưới mình sẽ không tăng mũi cũng không giảm mũi các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa tức là mỗi hàng móc mình sẽ chỉ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn thôi và ta sẽ móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta gặp đôi cái phần thân nón lại thì chiều cao từ phần đỉnh nón đến hàng mình thêm cuối cùng nó sẽ bằng đến cái phần tay của bé hoặc qua tay một chút là được thì chiều cao của phần thân nón mình cũng có để ở phần mô tả các bạn có thể nhấp vào link bên dưới để tham khảo chiều cao đối với size ha sau khi mình đã tăng thêm được nhiều vòng móc ở đây mình móc tổng cộng là 13 hàng móc tính từ trên xuống dưới ha thì lúc này chiều cao của cái phần thân nón của mình á tính từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng nè nó sẽ nằm trong tầm khoảng 13 cho đến 15 cm tùy vào cái kích cỡ đầu của bé thì các bạn sẽ đo cho mình cho đến khi mình được tầm khoảng 13 cho đến 15 cm là được ha và sau khi đã đạt được cái chiều cao của thân nón rồi các bạn tiếp tục kết thúc cho mình cái hàng móc này đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên và móc một mũi dời móc lên hai xích bây giờ mình sẽ móc cái phần bèo hai bên tay để che tay lại nè thì cái phần che tay các bạn sẽ móc cho mình một khoảng bằng với cái kích cỡ tay đâm kim vào chân đầu tiên là chân mà mình vừa móc mũi dời á móc vào đó cho mình một mũi kép đơn và móc tương tự cho các chân móc còn lại ở đây mình sẽ móc tổng cộng là 16 mũi móc và 16 mũi móc này nó sẽ có cái độ rộng vừa đủ để mình che phần tay lại ha size lớn hoặc size nhỏ thì các bạn cứ canh cho mình tầm khoảng 13 cho đến 16 mũi là được và cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã đạt được 16 mũi kép đơn vào 16 chân móc rồi mình có được một cái độ rộng để che tay nè thì hàng móc kế tiếp móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ hai các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên đây là chân đầu tiên ha ta sẽ bỏ qua chân này và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn sau đó lần lượt móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở hai cái chân móc cuối cùng của hàng móc này thì các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân ha thì cách chụm như sau ta sẽ lấy len lên trên kim và đâm kim vào cái chân kế cuối kéo len qua chân móc trên kim của mình có 3 đường móc nè kéo qua hai chân trên kim sau đó tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân cuối cùng kéo len trên kim của mình lúc này có 4 đường ha kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo qua ba chân trên kim như vậy là hai mũi phía dưới mình chụm lại được thành một mũi móc bên trên nè từ đây móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc kế tiếp này sẽ móc tương tự giống như hàng móc phía trên mà mình vừa móc tức ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân kế bên một mũi kép đơn sau đó lần lượt móc tương tự cho các chân móc còn lại hai chân cuối cùng của vòng này mình cũng chụm lại thành một chân ha tương tự cho đến cuối hàng nè thì cách chậm ở hai chân móc cuối cùng này nó cũng tương tự như cách chậm của hai cái mũi móc cuối cùng ở hàng phía trên ha tức là mình sẽ giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt cái độ cao này nó sẽ che được hết cái phần tay của bé tầm khoảng 6 cho đến 8 hàng móc tùy vào phần thân đầu ha tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc nữa ở đây mình đã giảm được tổng cộng là 6 hàng móc mình sẽ có được cái chiều cao như thế này rồi thì móc lên một xích kéo và cắt len thì mình sẽ hoàn tất được một phần che tay như thế này để xác định được phần che tay còn lại á, thì các bạn sẽ gặp lại cho mình cái phần che tay đầu tiên và mình sẽ lấy trong tầm khoảng 3 phần cho đến 4 phần 3 phần cho đến 4 phần của cái phần thân trước này nè thì mình sẽ có 3 phần như thế này ha phần thứ nhất nè phần thứ hai nè và phần thứ ba thì phần thứ ba mình sẽ gặp đôi lại các bạn sẽ giải cho mình cái điểm đầu tiên ở bên này thì cái khoảng cách này nó sẽ là mặt trước của thân nón ha mình sẽ tạo một nút dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút nè sau đó đưa cho mình cái nút này đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây đâm kim vào chân móc sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên hai mũi xích di chuyển kim đến chân kế bên và móc một mũi kép đơn và từ đây mình sẽ móc tương tự giống như cái phần che tay bên này sau khi đã hoàn tất được phần che tay còn lại thì mình cũng móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len sau đó các bạn sẽ gặp đôi cho mình phần thân nón lại ha và canh chỉnh cho mình làm sao cho nó đều nhau ở các cái mũi móc nè và sử dụng kim đánh dấu đánh dấu cho mình cái khoảng chính giữa này các bạn có thể đánh dấu cho mình cái khoảng chính giữa này nó bằng với cái phần thân sau hoặc là nó nhỏ hơn phần thân sau một chút cũng được ha ở đây mình sẽ canh nó nhỏ hơn tầm khoảng 2 mũi lưu ý khi canh như thế này thì khoảng cách bên này và bên này nó sẽ bằng nhau ha các cái số mũi móc ở hai bên nó sẽ bằng nhau á mình sẽ có được cái khoảng chính giữa để mình móc cái phần à, miệng nè thì mình sẽ tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút có được nút rồi ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mà mình đánh dấu đầu tiên bên này kéo nút mình vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên một mũi móc xích đây sẽ là cái chân móc đầu tiên nè các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên và di chuyển kim đến chân kế bên móc một mũi kép đơn được mũi kép đơn rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc mình sẽ có được một cụm móc như thế này ha các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối cái điểm mà mình đánh dấu tức là mình sẽ có chân kế bên một mũi kép đơn nè chân kế tiếp móc hai mũi kép đơn cùng chân móc tương tự ha chừa cho mình hai chân móc cuối cùng nè từ cái chân móc mà mình đánh dấu á thì các cái chân móc này các bạn cứ móc tương tự cái cụm này cho mình ha và mình sẽ chừa ra hai cái chân móc cuối cùng để mình chụm lại hai chân móc này thành một chân nè thì các bạn cũng chụm cho mình tương tự giống như cái phần mà mình giảm mũi ở cái phần ờ, bên tai á thì mình sẽ lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc chân kế cuối nè kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len chân cuối cùng kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo qua ba chân trên kim thì hai mũi phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên tương tự như điểm đầu tiên mình cũng bỏ qua chân kế bên nè bỏ chân đầu tiên móc vào chân kế bên á, thì hai mũi này mình cũng chụm lại thành được một mũi bên trên hàng tiếp theo móc lên cho mình hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc kế tiếp các bạn cũng bỏ qua cho mình chân đầu tiên nó tương tự giống như cái phần tay á bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân kế bên một mũi kép đơn sau đó lần lượt các chân móc còn lại mỗi chân làm một mũi kép đơn hai chân cuối cùng này chụm lại thành một chân ha hai chân cuối cùng này chụm lại thành một chân nè cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân trên kim móc lên một xích kéo và cắt len như vậy là mình sẽ có được một cái form miệng như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại tạo cái phần bông xù bên dưới và tạo miệng ha viền lại toàn bộ hết nè len bông xù này mình cũng sử dụng kim 3.5mm ha các bạn sẽ đưa kim cho mình đến cái phần miệng trước và mình sẽ đâm kim vào chính giữa của các cái thân chân móc của hàng mà mình móc phần thân nón á hàng cuối cùng nè mình sẽ đâm kim vào khoảng trống chính giữa của hai chân móc ha sau đó kéo cái thân len bông xù qua chân móc chừa cho mình một đoạn len khá dài nè kéo qua chân móc sau đó móc lên một mũi móc xích di chuyển kim cho mình đến cái thân chân móc của hàng móc đầu tiên ở phần miệng móc vào cái thân chân móc này một mũi móc đơn sau đó tiếp tục thân chân móc kế bên mình cũng đâm kim vào đó và móc một mũi móc đơn khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha lần lượt di chuyển kim đến các cái khoảng trống chính giữa của các cái mũi móc bên trên nè và mình cũng móc vào các cái khoảng trống đó mỗi khoảng trống mình sẽ móc một mũi móc đơn ha tức là vào chính giữa của hai thân chân móc kép đơn á ở cái phần hông của miệng các bạn cũng móc cho mình vào các cái thân chân móc của hai hàng móc này mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn nè di chuyển kim đến chính giữa của hai thân mũi kép đơn và mình cũng móc vào mỗi khoảng trống là một mũi móc đơn ha móc tương tự cho mình cho đến cái phần che tay đầu tiên khi đã móc được đến cái phần che tay đầu tiên rồi phần miệng của mình nó sẽ có cái độ cong lên nè đây thì để móc tiếp cái phần che tay các bạn có thể móc cho mình phần viền che tay trước ở đây mình sẽ không móc phần viền che tay trước mà mình sẽ móc phần trên của che tay nè các bạn sẽ đưa kim cho mình đến cái thân chân móc này và mình sẽ đưa thân chân móc này lên kim móc vào một mũi móc đơn sau đó tiếp tục ha thân chân móc kế tiếp cũng vậy cũng đưa thân chân móc này lên kim và móc vào một mũi móc đơn nè thân chân móc kế bên đưa lên kim móc vào một mũi móc đơn móc tương tự cho mình ha lần lượt vào các cái thân chân móc mỗi thân chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn thì mình sẽ viền lại được cái phần che tay bên cạnh móc tương tự cho mình cho đến hết như vậy là mình đã viền được phần trên của che tay đầu tiên rồi đây là bên trong của mình ha nó sẽ có một cái đường bông xù như thế này thì để kết thúc cái phần che tay này các bạn tiếp tục di chuyển kim đến phần à, thân sau và mình cũng đâm kim vào chính giữa của hai thân chân móc ta sẽ móc mỗi khoảng trống là một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình cho cái phần che tay còn lại cũng vậy ha móc tương tự cho mình nè phần che tay bên này cũng vậy cũng móc cho mình vào các cái thân chân móc như thế này lần lượt vào các cái thân chân móc nè mỗi thân chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc đầu tiên mà mình bắt đầu móc sau khi đã viên được đến điểm đầu tiên rồi thì đối với phần miệng các bạn cũng làm tương tự giống như phần che tay mình cũng móc vào cái hàng móc cuối cùng của phần thân nón á tức là cái hàng móc thứ ba tính từ trên xuống đây phần miệng mình sẽ có hai hàng móc thì các bạn sẽ đưa kim cho mình đến hàng móc bên trên hàng móc thứ ba nè và mình cũng móc tương tự đưa các cái thân chân móc lên trên kim nè và mỗi thân chân móc như thế này mình sẽ móc vào một mũi móc đơn tiếp tục ha thân chân móc kế tiếp nè một mũi móc đơn như vậy là mình hoàn tất được phần miệng có cái độ bo cong lên nè và kết thúc cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc kế tiếp của phần len bông xù móc vào một mũi dời sau đó lên một xích kéo và cắt len giấu cho mình sợi len bông xù vào trong các cái mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được cái phần miệng như thế này nó sẽ có cái độ nhô ra và hõm vào trong ha đối với cái phần che tay cũng sử dụng cho mình đoạn len bông xù nè chừa một đoạn len hơi dài để mình giấu vào trong mũi móc và ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên như thế này phần che tay thì các bạn lưu ý móc cho mình lỏng tay thôi ha kéo len qua chân móc móc lên một xích khi móc lỏng tay thì các bạn cứ móc cho mình vào các cái thân chân móc ở mỗi hàng móc thân chân móc đầu tiên nè móc vào một mũi móc đơn cứ móc lỏng tay cho mình ha và đâm kim vào từng thân chân móc của mỗi hàng móc đơn thứ ba nè móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm nè thì cái phần thân hông này mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi móc đơn cho cái hàng móc này móc lỏng tay vào ha thì ta có 6 hàng tương đương với 6 mũi móc đơn móc đơn thứ sáu nè sau đó di chuyển kim đến chính giữa của các cái thân mũi kép đơn này và ta cũng móc vào các cái mũi móc đơn ha và móc tương tự cho mình phần thân hông còn lại cũng vậy cuối hàng thì đâm kim vào cái chân móc ở bên dưới nè phần màu đỏ thôi nha móc vào một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được một phần che tay đầu tiên và nó sẽ có cái độ cúp bo lại để mình có thể ôm vào tay của bé các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái phần tay còn lại khi đã viền lại được toàn bộ phần thân nón rồi thì mình sẽ có được một cái form thân nón như thế này ha đây là bên trong nè và mặt trước nó sẽ có cái form miệng nhô ra và hai bên để mình trùm tay lại thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần sừng ở bên trên phần sừng đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo lên qua vòng tròn móc lên một xích sau đó móc vào vòng tròn mình vừa tạo 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau một hai ba bốn năm và 6 khi có được 6 mũi móc đơn liên tiếp nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại và di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc phần móc lên một xích mình sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên ha vòng móc thứ hai các bạn móc cho mình mũi nửa kép móc vào chân đầu tiên một mũi nửa kép chân thứ hai sẽ là hai mũi nửa kép vào cùng một chân móc mình có được cụm móc đầu tiên một mũi nửa kép xen kẽ hai mũi nửa kép cùng chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì mình sẽ có được tổng cộng là 3 cụm liên tiếp như thế này cụm móc thứ hai nè một mũi nửa kép sau đó là hai mũi nửa kép cùng chân móc tiếp tục cụm thứ ba một mũi nửa kép và hai mũi nửa kép cùng chân móc khi kết thúc được vòng móc thứ hai đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích như vậy là vòng móc thứ hai của mình sẽ có tổng cộng là chín chân móc ha có 3 cụm tạo ra được chín chân móc nè hàng móc tiếp theo hàng móc thứ ba các bạn sẽ móc đều và không tăng mũi tức là mình sẽ móc vào chính chân móc đó mỗi chân là một mũi nửa kép mình sẽ có tổng cộng là 9 mũi nửa kép cho vòng móc thứ ba này mũi nửa kép thứ nhất cho chân thứ nhất tiếp tục mũi nửa kép thứ hai nửa kép thứ ba nửa kép thứ tư vào chân thứ tư mũi nửa kép thứ năm mũi nửa kép thứ sáu mũi nửa kép thứ bảy vào chân thứ bảy mũi nửa kép thứ 8 và mũi nửa kép thứ 9 vào chân thứ 9 là chân cuối cùng ha khi có được chín mũi nửa kép thì đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên móc một mũi dời để mình kết thúc móc lên một xích như vậy là phần sừng của mình nó sẽ có cái độ cao lên nè và ôm lại như thế này hàng móc kế tiếp mình sẽ thay màu để tạo điểm nhấn cho phần sừng thì cách thay màu như sau đưa cho mình sợi len khác màu vào cái chân móc mà mình vừa kết thúc á đẩy cho mình hết các cái sợi len qua một bên thì phía trước nó là cái chân mà mình vừa móc mũi dời vào đó phía sau nó là chân của mũi dời các bạn sẽ đâm kim vào chân của mũi dời này đưa hết các cái sợi len màu đỏ qua một bên ha kéo sợi len màu vàng qua chân móc nè từ đây móc lên một mũi móc xích hàng móc thứ tư mình sẽ tăng mũi các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc thứ hai là hàng móc tăng mũi á thì hàng móc tăng mũi thứ hai mình có nè một nửa kép xen kẽ hai nửa kép cùng chân móc thì cách tăng mũi nó giống như phần thân nón các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi nửa kép ở mỗi chân lẻ lên là hai mũi chân đầu tiên một mũi nửa kép nè chân kế bên cũng một mũi nửa kép khi được hai mũi nửa kép vào hai chân móc thì chân kế tiếp sẽ móc hai mũi nửa kép vào cùng chân móc mình sẽ có được cụm móc đầu tiên móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha hai mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân nè khi đã móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên móc một mũi dời để mình kết thúc cái vòng này ha móc lên một xích kéo và cắt len mình sẽ đổi lại màu đỏ để móc nè thì các bạn sẽ cắt len cho mình thì phần sừng của mình nó sẽ tăng lên được thêm 3 mũi móc ha nó sẽ có cái độ vừa rộng ra nè các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình cái hàng móc kế tiếp không tăng mũi thì cách đâm kim cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc phía sau của sợi len thừa là cái chân mũi dời phía sau nè đưa cho mình cái sợi len màu đỏ qua chân móc hàng móc này móc lên một mũi móc xích ta sẽ móc đều ha không tăng mũi thì các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc liên tiếp nhau mỗi chân làm một mũi nửa kép vào mỗi chân móc tức là mình sẽ không tăng mũi móc đến cuối vòng rồi thì đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích và từ đây các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái hàng móc còn lại cho cái phần à, sừng của mình nó có cái độ dài ra hơn ha thì các bạn cứ móc xen kẽ một hàng tăng và một hàng cong tăng hàng tăng thì dựa vào cho mình cái hàng tăng ở bên trên ở đây mình có hai mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân thì hàng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình lên 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha tức là mình sẽ tăng thêm được một mũi ở đây mình sẽ có nè 3 mũi nữa kép vào ba chân liên tiếp mũi thứ hai nè mũi thứ ba sau đó chân kế tiếp sẽ là hai mũi nữa kép cùng chân móc ha mình sẽ có được một cụm móc như thế này móc tương tự cho các chân móc còn lại cho mình cho đến cuối vòng ha ta sẽ móc xen kẽ một hàng không tăng một hàng tăng một hàng không tăng ha đến khi nào mà cái chiều cao phần sừng nó đạt được với cái chiều cao tương thích với thân nón là được sau khi đã dừng lại ở 6 hàng móc không tính cái hàng mũi móc đơn đầu tiên ha thì phần sừng của mình nó đã có cái độ cao như thế này rồi thì kết thúc cái phần sần này các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào chân của mũi nửa kép đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một xích kéo và cắt len cắt cho mình một đoạn len dài để mình sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân nó mình sẽ viền cái phần sần này bằng một hàng len bông xù ở phía dưới ha cũng giống như cái phần trùm tay thì cái phần à, sần này các bạn cũng đâm kim cho mình vào các cái thân chân móc tức là mình sẽ đưa cái thân chân móc lên trên kim và mình sẽ kéo sợi len qua chân móc móc lên một xích và lần lượt đâm kim vào các cái thân chân móc ta sẽ đưa các cái thân chân móc liên tiếp với nhau lên trên kim sau đó móc vào một mũi móc đơn tiếp tục ha thân chân móc kế tiếp đưa lên trên kim nè móc vào một mũi móc đơn thì mình sẽ viền lại được cái phần viền của sừng và bên trong nó sẽ có một cái đường màu đỏ như thế này thì cái đường móc này mình sẽ sử dụng để khâu cái phần này vào trong thân nón và cái đoạn len bông xù ở bên ngoài nó sẽ giúp mình che được cái phần mà mình khâu ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại đâm kim vào các cái thân chân móc liên tiếp nhau nè và móc vào một mũi móc đơn sau khi đã hoàn tất được phần sừng và lên bông xù các bạn sẽ khâu cho mình cái phần sừng này vào trong thân nón khi khâu xong thì mình sẽ tiến hành giấu sợi len vào trong cái phần sừng nè nhồi cho mình một ít gòn vào trong sừng để sừng của mình nó được ờ, cứng cáp hơn ha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 lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba cho chân thứ ba kép đơn thứ tư cho chân móc thứ tư kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu cho chân móc thứ sáu khi đã có được một hàng mũi kép đơn như thế này rồi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 như vậy là mình sẽ có được 6 mũi kép đơn cho chân móc cuối cùng ha các chân còn lại này thì mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng thì mình được một cái form tay như thế này tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc nữa cho form tay của mình nó được rộng ra móc lên một xích để ý cho mình ở 6 xích đầu tiên 5 xích ta có mỗi chân là một mũi kép đơn xích thứ sáu có 6 chân thì các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại móc cho mình 5 chân đầu tiên mỗi chân là một mũi nửa kép nửa kép thứ nhất nửa kép thứ hai cho chân thứ hai nửa kép thứ ba cho chân móc thứ ba tiếp tục nửa kép thứ tư nửa kép thứ năm có được 5 mũi nửa kép rồi thì chân kế tiếp là cái chân móc đầu tiên của cái cộng 6 mũi ở cái chân mà mình chậm lại 6 mũi á thì các bạn sẽ móc cho mình 6 chân liên tiếp này mỗi chân là hai mũi nửa kép vào cùng một chân móc thì chân đầu tiên nè hai mũi nửa kép tiếp tục chân móc thứ hai móc hai mũi nửa kép chân thứ ba móc hai mũi nửa kép chân móc thứ tư móc hai mũi nửa kép chân móc thứ năm móc hai mũi nửa kép và chân móc thứ sáu móc hai mũi nửa kép có được 6 chân mỗi chân là hai mũi nửa kép rồi thì ta còn lại 5 chân móc mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép ha móc cho đến cuối khi đã móc được đến cuối vòng rồi lên một xích và mình sẽ viền lại cái phần tay này đâm kim vào chân mà mình vừa móc mũi nửa kép cuối cùng á móc vào hai mũi móc đơn sau đó chân của mũi xích đầu tiên mà mình gây nên móc hai mũi móc đơn tiếp tục chân móc kế tiếp là chân mình móc mũi nửa kép đầu tiên móc hai mũi móc đơn và đâm kim vào chân của mũi nửa kép đó móc vào một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len cũng cắt cho mình một đoạn len dài ha để mình khâu cái phần tay này vào trong thân của nón bây giờ mình sẽ viền lại một hàng bông xù hàng bông xù thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào chính giữa của các cái thân chân móc phía dưới thì ta sẽ đâm kim vào thân chân móc đầu tiên nè sau đó đưa cái sợi len ra phía dưới kéo len qua chân móc và lên hai xích đâm kim vào khoảng trống mình vừa móc đó móc vào một mũi kép đơn tiếp tục ha khoảng trống kế bên cũng móc một mũi kép đơn vào chính giữa của hai thân chân móc á tương tự cho mình cho đến cuối vòng mỗi khoảng trống mình cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống thì mình sẽ hoàn tất được phần tay ha tiếp tục thì sẽ đến mắt của lân thì mắt của lân mình có ba tròng len một cái nút và cái len bông xù ở bên ngoài mình sẽ tạo lông mi ở bên trên ha tức là nó sẽ có một cái đường cao ở bên trên như thế này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn kéo lên qua vòng tròn sau đó móc lên hai mũi xích móc cho mình vào vòng tròn mình vừa tạo này 13 mũi kép đơn ha sau khi đã có được 13 mũi kép đơn vào vòng tròn này rồi di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời vào đó để mình kết thúc vòng mình sẽ có được một cái vòng tròn như thế này đối với cái lòng trắng ở bên trong á, thì các bạn sẽ móc tương tự như mình vừa hướng dẫn ở đây tức là mình sẽ có một vòng tròn với 13 mũi kép đơn để tạo được cái lông trắng còn đối với cái lông đỏ thì các bạn sẽ móc cho mình bằng các cái mũi nửa kép thì mình sẽ tạo một vòng tròn và móc vào đó chính mũi nửa kép ha để cho cái vòng tròn màu đỏ nó nhỏ nó sẽ nằm ở bên trong của cái lông màu trắng nè lòng đỏ thì móc chính mũi nửa kép ha còn lòng trắng thì các bạn sẽ móc cho mình 13 mũi kép đơn vào vòng tròn đối với lòng đen thì các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai xích và mình móc tiếp vòng móc thứ hai vòng móc phía dưới có 13 mũi móc nó tạo ra 13 chân móc cho vòng móc thứ hai thì các bạn cứ móc cho mình vào mỗi chân là hai mũi kép đơn ha đây hai mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên thì làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha mỗi chân ta sẽ có hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc sau khi đã móc được đến cuối vòng ta tạo ra được 24 mũi kép đơn thì kết thúc cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên nè móc một mũi dời để mình kết thúc vòng sau đó móc lên một xích kéo và cắt len như vậy là mình sẽ hoàn tất được ba lòng trong của mắt nè lòng màu đen ở phía ngoài với hai vòng móc lòng màu trắng 13 mũi kép đơn nằm ở bên trong nè và lòng màu đỏ 9 mũi nửa kép thì nó sẽ to nhỏ như thế này ha thì cái lòng màu đen các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình một hàng mũi bằng len bông xù á để mình tạo cái phần lông mi ta cũng đưa sợi len ra phía sau và cái phần này các bạn cũng đâm kim cho mình vào chính giữa của các thân chân móc chứ mình không có móc vào chân móc ha đây vào chính giữa của các thân chân móc nè đưa sợi len ra phía sau đâm kim vào một khoảng trống sau đó kéo sợi len qua nè móc lên một xích thì cái mũi móc mà mình vừa móc đó các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào cái khoảng trống kế bên và mình sẽ móc vào đó một mũi nửa kép sáu khoảng trống kế tiếp mỗi khoảng trống mình sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống ha thì ta sẽ có được kép đơn đầu tiên nè tiếp tục mũi kép đơn thứ hai cho khoảng trống thứ hai mũi kép đơn thứ ba cho khoảng trống tiếp theo tiếp tục mũi kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu khi đã có được 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào 6 khoảng trống thì khoảng trống kế tiếp móc cho mình một mũi nửa kép di chuyển kim lần lượt đến các khoảng trống còn lại mỗi khoảng trống mình sẽ móc một mũi móc đơn ha đây vào chính giữa của các thân chân móc nè mỗi khoảng trống sẽ là một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi đã móc được đến cuối vòng bẻ cho mình cái phần bông xù lên thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần viền như thế này tiếp tục đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên mà mình móc á móc vào đó cho mình một mũi dời móc lên một xích từ đây các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào 6 chân móc của 6 mũi kép đơn ở bên dưới ha và mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn thì len bông xù nó hơi khó thấy mũi móc nè các bạn cứ móc cho mình 6 mũi móc đơn vào 6 chân liên tiếp móc đơn thứ ba nè móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và móc đơn thứ sáu được 6 mũi móc đơn rồi ha phần lông mi của mình nó sẽ có cái độ cao nè móc vào chân kế bên một mũi dời để mình kết thúc móc lên một xích kéo và cắt len giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc sau khi đã giấu được len thừa thì các bạn sử dụng keo nến hoặc là kim khâu khâu cho mình các cái lòng mắt vào bên trong nè thì mình sẽ có một cặp mắt như thế này phần sừng nằm giữa hai mắt các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn kéo len qua vòng tròn từ đây móc lên một xích sau đó móc vào vòng tròn mình vừa tạo này chín mũi móc đơn một hai ba bốn năm sáu bảy tám và chín khi được chính mũi móc đơn liên tiếp, nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại và đâm kim vào chân cùng mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Ta có được vòng tròn đầu tiên với chính mũi móc đơn. Vòng móc thứ hai mình sử dụng mũi nửa kép. Đâm kim cho mình vào chân mình vừa móc mũi dời đó, móc một mũi nửa kép. từ đây móc lên một xích và di chuyển kim đến chân kế bên móc một mũi nửa kép là chân móc thứ hai á tiếp tục lên một xích đâm kim vào chân thứ ba móc một mũi nửa kép và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha thì mình sẽ có được những cái khoảng trống như thế này ha móc cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì lên một xích và đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích ở đây mình thay màu cho nên các bạn sẽ cắt len ha màu thứ hai đâm kim cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên nè khoảng trống đầu tiên sẽ là khoảng trống ở phía sau của sợi len thường ha các bạn sẽ đâm kim vào đó sau đó kéo sợi len cho mình qua cái khoảng trống này từ đây móc lên hai xích sau đó đâm kim vào khoảng trống mà mình vừa móc móc tiếp vào đó một mũi nửa kép từ đây di chuyển kim đến chính giữa của cái mũi xích và mũi nửa kép đầu tiên mà mình gây nên của cái phần à, màu xanh á là cái khoảng trống này ha đâm kim vào móc hai mũi nữa kép vào cùng một khoảng trống đó tiếp tục khoảng trống kế tiếp cũng móc hai mũi nữa kép các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các khoảng trống còn lại cho đến cuối vòng mỗi khoảng trống mình sẽ có hai mũi nữa kép vào cùng một khoảng trống ha khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có một họa tiết như thế này ha cuối vòng móc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc xích thứ hai của hai mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên đâm kim vào chân xích thứ hai móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng ha móc lên một xích kéo và cắt len thì mình sẽ tiếp tục thay màu đưa cho mình màu đỏ ra phía sau cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở phía sau của sợi len thừa nè là cái chân của mũi dời ha đâm kim vào đây sau đó kéo sợi len qua chân móc móc lên một xích từ đây các bạn lần lượt đâm kim cho mình vào các cái chân móc bên này mỗi chân mình sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc chân đầu tiên sẽ là chân mà mình móc mũi dời cuối cùng là cái mũi của xích thứ hai á sau đó tiếp tục chân kế tiếp sẽ là chân của mũi nửa kép ha móc vào một mũi nửa kép nè và lần lượt di chuyển kim đến chát chân còn lại mỗi chân sẽ móc một mũi nửa kép cho đến cuối vòng thì cái phần à, sừng của mình nó sẽ có cái độ cao như thế này ha móc cho mình cho đến hết sau khi móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len cũng cắt cho mình một đoạn len dài ha sau đó các bạn dùng cho mình đoạn len này khâu vào trong thân nón và nhồi gòn vào trong cho cái phần sừng này nó được cứng kép hơn nha ta sẽ có được một họa tiết như thế này còn họa tiết cuối cùng là họa tiết sừng ngang các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn đầu tiên với 11 mũi kép đơn nó cũng giống tương tự như là cái trong mắt này nè tạo một vòng tròn với 11 mũi kép đơn vào đây ha khi đã có được 11 mũi kép đơn rồi kết thúc vòng này các bạn sẽ móc cho mình các cái hàng móc không tăng mũi thì mình sẽ có hai hàng móc màu đỏ là mũi kép đơn sau đó tiếp tục thay màu hai hàng móc màu vàng là mũi nửa kép thì cách thay màu này nó cũng tương tự giống như cách thay màu ở cái phần sừng bên trên nè kế tiếp mình sẽ thay hai hàng móc màu đỏ là hàng kép đơn ha và hàng cuối cùng cũng là hàng kép đơn màu vàng khi hoàn tất được cái ống này các bạn nhồi gòn vào bên trong sau đó sử dụng cho mình kim khâu mình luồn cái sợi len qua nè để kết thúc cái sừng này thì các bạn đâm kim cho mình lần lượt vào các cái chân móc mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong các cái chân móc liên tiếp với nhau sau khi đâm vào chân móc cuối cùng rồi thì guốc mạnh sợi len nè à. sau đó tạo cho mình một guốc ở đây thì mình sẽ hoàn tất được cái lòng này tạo cho mình một guốc để cố định sợi len ha sau đó đâm kim vào bên trong của cái phần sườn này đưa kim ra bên ngoài cắt len thì mình có thể giấu được sợi len thì mình sẽ có được một cái phần sừng ngang như thế này ha tiến hành dùng keo nến hoặc là kim khâu mình sẽ khâu cố định phần sừng này ở phía trên của thân miệng và cũng khâu cho mình các cái họa tiết vào trong thân nón còn hai cái cục bông á, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái size nhỏ nhất của bộ làm cục bông và mình sẽ tạo hai cái cục bông màu khác nè và hai cục bông này nó sẽ gắn ở hai bên của sân ngang ha như vậy là khi trang trí hoàn tất lên trên thân nón các cái họa tiết mắt nè sừng ngang hai cục bông và cái sừng trước thì ở cái sừng trước này các bạn cũng nhồi gòn vào trong cho sừng trước của mình nó được cứng cáp hơn ha như vậy là mình hoàn tất được thân nón bên trên còn đối với cái sợi dây ở hai bên trùm tay nè các bạn sẽ tạo cho mình một sợi dây như thế này thì cách tạo sợi dây này cũng rất là đơn giản các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài tầm khoảng 2 hoặc là 3 mét sau đó mình gặp đôi cái sợi len này lại đưa kim vào cái chân móc nằm chính giữa của hàng cuối cùng ở phần tay nè kéo cái nút này qua chân móc từ đây gây nên cho mình một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ ha hoặc là các bạn sẽ khâu à, cái mũi xích này cho mình cho đến hết sợi dây thì mình sẽ có được một đoạn dây như thế này ha cứ móc cho mình tương tự cho đến hết sau khi đã hoàn tất được sợi dây ở đầu dây thì các bạn có thể tạo thêm cho mình một cục bông cho đầu dây của mình thêm xinh xắn hơn và thân nón thì mình có thể đổi màu cho cái phần thân nón của mình nó được đa dạng hơn ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu nón hình con lân cho bé chơi trung thu như thế này chúc các bạn thành công